Video hôm nay xin giới thiệu với anh em về một cái à, dòng bát tàng hình cái dòng bát này thì giúp anh em à, đi chơi sóc đĩa bịp à, rất là hiệu quả luôn em đi chơi anh em chỉ cần thao bát này cho tôi nhé còn à, quân vị này hay là đĩa hoàn toàn tháng 9 anh em nhé quân não được quân bao thuốc quân chắn quân lá bà hay là quân đón đều ok Đấy, thì anh em trên hình anh em gì này bây giờ chỉ úp bao thôi thì tất cả anh nhìn rõ quân vị bên trong được rất là nét luôn sắp đôi này Đấy. sắp xong ta nhìn thấy quân vị luôn lại sắp đôi này khi đến sóc cá xong là em biết được quân uh, trong còn gì rồi đấy lẻ này ba úp này tiếp này vẫn lẻ anh em này nó rất là nét luôn nhé lẻ này ba trắng này chính là khỏe luôn vẫn lẻ này ba đen em này lẻ ba trắng tiếp này sắp đưa em này Đó. rất là rõ ràng luôn sắp đôi tiếp này chỉ cần người ta sóc cái xong là em thấy con vịt trong rồi tiếp tục lẻ này ba trắng này Đấy, cái bát này thì anh em dùng được các quân vị nhé quân nào cũng được Đấy, thì à, cái đôi bừa của em rồi đùi em có dùng con đốm con chắn con bao thuốc hay là con à, lá bài thì đều nhìn rõ anh em nhé đôi này Đấy. rất là rõ luôn đây là dòng bắt tự động Đấy. tự động có nghĩa là khi chỉ cần à, người ta úp bắt vào người ta sóc cái là anh em thấy luôn tứ tử này còn dòng bát à, sau dòng bát khiển dòng bát khiển thì tôi đã làm video sau để hướng dẫn anh em cách dùng cái bát khiển đấy thì mọi chi tiết về cái dòng bát à, tạo hình này anh em vui lòng hệ qua số điện thoại 0974 0743 hoặc là 0844 1749 anh em là có thể lên cơ sở của tôi để trực tiếp thử hàng ngay lẻ này chúng tôi có cơ sở bên xe Mỹ Đình của bên xe miền đông anh em nhé anh em có thể link tiếp cơ sở thử hàng để kiểm tra chất lượng pin của nó cũng như à, hình ảnh của nó Đấy, rất là nét luôn thấp đôi này Đấy. Anh em nào có nhu cầu về tổng bắt tặng hình này thì hệ tôi có số điện thoại 0974 07 ba hoặc 0814 17 49 xin chào anh em